xem lại cái nội dung này thì sau khi mà đăng nhập vào hệ thống á, thì em xin nhắc lại là quý thầy cô sẽ xem ở bên góc phải màn hình của quý thầy cô á nếu như mà quý thầy cô vẫn đang ở trang chủ ạ à. Đó. nếu mà quý thầy cô vẫn đang ở trang chủ khi mà đăng nhập vào thì ngay tại cái góc phải đây có cái tên của mình quý thầy cô sẽ chọn trang quản trị để mà bước vào cái trường của mình nè mình bấm vào cái trang quản trị sẽ đi thẳng vào cái giao diện của hệ thống Đấy. Rồi. Khi mà chọn được với trang chủ rồi thì quý thầy cô sẽ chọn dùm em quản lý thi V2 danh sách câu hỏi à, em xin lỗi ạ à. đầu tiên là quý thầy cô sẽ chọn là danh mục câu hỏi trước và giống như vừa rồi tất cả các quý thầy cô á, là quý thầy cô đang chọn ở đây là đây ạ à, đó ví dụ như là cô liên đó thì quý thầy cô sẽ lưu ý dùm em là mình sẽ đặt ví dụ như cô Trang khối 4 nè đó cô Trang tạo những cái môn học như môn toán môn tiếng Việt à, môn kiểm tra tiếng Việt giữa kỳ hoặc là kiểm tra toán giữa kỳ đó là những cái danh mục như thế này à, lý do vì sao mà quý thầy cô sẽ đặt tên của quý thầy cô trước là tự vì ở trong trường mình á nếu trong trường hợp giống như cô duyên ở đây cô duyên có chia sẻ cái danh mục kiến thức thì tất cả các thầy cô sẽ thấy được danh mục của nhau nếu như quý thầy cô sẽ đặt tên là môn toán môn tiếng việt hoặc kiểm tra giữa tiếng việt giữa kỳ như thế này thì các thầy cô sẽ không phân biệt được đâu là cái ngân hàng của mình đâu là cái ngân hàng của thầy cô khác nên chính vì vậy làm quý thầy cô sẽ đặt lên dùm em là danh mục câu hỏi thì câu hỏi của quý thầy cô nào tạo thì mình sẽ đặt ra theo của quý thầy cô đó rồi sau khi mình tạo xong rồi thì à, quý thầy cô sẽ quay về dùm em thì em xin nhắc lại phần danh mục ở đây để tạo danh mục cha thì quý thầy cô sẽ chọn trước là ở đây là ví dụ như cô thí GMBT e, rồi sau khi mà quý thầy cô tạo xong thì quý thầy cô sẽ bấm giùm em cái chữ tạo mới đó. ở đây em sẽ xin ở đây tạo mới rồi sau khi mà tạo mới thành công thì quý thầy cô sẽ đặt tên thí dụ như là uh, kiểm tra toán giữa kỳ 1 rồi ờ, danh mục cha ở đây thì quý thầy cô sẽ tạo, chọn cái danh mục mà mình mới vừa tạo Đấy. rồi mình bấm chữ tạo mới Đó. thì sau khi quý thầy cô tạo cái danh mục ừ, xong xuôi hết rồi thì quý thầy cô sẽ nhìn bên cái góc phải màn hình của mình sẽ thấy là cái danh mục kiến thức mà mình à danh mục câu hỏi mà mình vừa tạo nó đang đây rồi bây giờ quý thầy cô sẽ bắt đầu đưa câu hỏi vào những cái danh mục câu hỏi mà mình mới vừa tạo Đầu tiên, quý thầy cô sẽ chọn dùm em là danh sách câu hỏi. Tại đây, bên góc phải màn hình, quý thầy cô sẽ chọn tác vụ, nhập câu hỏi từ file Word, Excel. Tại đây, nếu mà quý thầy cô chưa có mẫu sẵn, thì quý thầy cô sẽ thấy bên góc phải sẽ có các dạng bản mẫu. Quý thầy cô sẽ bấm vào chọn các dạng bản và chọn dùm em cái mẫu thứ hai đó là bản mẫu dạng bản đó. thì khi đã về thì hệ thống sẽ uh, chuyển đến một cái thư mục mà quý thầy cô sẽ lưu cái file câu mẫu ở này thì quý thầy cô sẽ đặt cái tên dùm em ví dụ như là toán giữa kỳ 1 rồi ví dụ như mình tổ chức cho khối đi thì mình sẽ ghi là khối 1 rồi quý thầy cô sẽ lưu lại sau khi lưu lại rồi thì quý thầy cô sẽ mở cái file mà mình vừa lưu ra đấy quý thầy cô sẽ mở cái file quý thầy cô vừa lưu rồi sau đó quý thầy cô sẽ đặt dùm em ở đây là cột nội dung câu hỏi cột nội dung câu trả lời và cột đáp án và nội dung câu hỏi ở đây thì câu hỏi ở dạng nào thì quý thầy cô sẽ cho dùm em cái nội dung câu hỏi vào đây trước rồi tiếp theo ở đây là câu trả lời nếu câu trả lời của mình á là cái đáp án ở đây quý thầy cô sẽ lưu ý dùm em là chữ in hoa bôi đậm và có dấu chấm ở phía sau và đáp án của mình là chữ in hoa viết không có bôi đậm và không có dấu chấm và đối với dạng bản mẫu này thì quý thầy cô có thể là uh, chọn nhiều đáp án hoặc là dạng hình ảnh vân vân đáp án ở đây dạng hình ảnh hoặc là đáp án ở đây là nội dung câu hỏi thì sau khi nhập nội dung xong rồi thì quý thầy cô sẽ bấm lưu lại hơn ờ. rồi dạ trong video clip em gửi sẽ có đầy đủ hết ạ rồi tiếp theo quý thầy cô sẽ chọn danh mục chọn khối chọn môn học rồi quý thầy cô sẽ chọn cái tiệm file câu hỏi bấm open và quý thầy cô sẽ bấm chữ tải lên dùm em sau khi câu hỏi được tải lên rồi thì quý thầy cô sẽ kéo xuống dòng bên dưới chọn dùm em là trích xuất dữ liệu và tại đây có một cái ô vuông ở bên, kế bên cái câu số chọn tất cả đưa câu hỏi vào kho rồi hệ thống thông báo đã đưa được 15 câu hỏi vào thành công để kiểm tra lại các dạng câu hỏi này thì quý thầy cô sẽ chọn quản lý thi P2 danh sách câu hỏi và mình sẽ xem lại những câu hỏi mà mình vừa đưa vào rồi